shop máy quay đèn.com Xin chào tất cả các bạn Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn một cái dòng định vị được gọi là vua định vị cao cấp nhất trong cái năm 2019 này đến cho tất cả các bạn về một cái dòng định vị mới cập nhật về cửa hàng của chúng tôi thì lập tức tôi đã quay một video và giải trình tất cả về những cái thiết bị công nghệ cũng như là những cái công dụng và cái cách sử dụng của cái thiết bị định vị ngày hôm nay tôi đã giới thiệu với các bạn thì đầu tiên chúng ta sẽ chú ý đến đó chính là cái dòng định vị đời thấp nhất đó chính là cái con L12 này bởi vì sao tôi lại gọi nó là cái đời thấp nhất bởi vì nó là những cái dòng lâu đời lâu năm rồi Đấy, thời xưa rồi bây giờ không ai còn sử dụng cái dòng này nữa còn các bạn nào có nhu cầu đấy, muốn vẫn muốn sử dụng cái L12 này các bạn cứ alo trực tiếp cho số điện thoại cửa hàng nhà tôi tôi lập tức giao hàng đến cho tất cả các bạn về cái dòng định vị L12 này các bạn nhé sản phẩm này thứ nhất là nó nhỏ thứ hai là không có nam châm và thứ ba là nó không nghe lén được các bạn nhé và thứ tư là định vị là chúng ta định vị qua gửi tin nhắn thì tôi đã có video hướng dẫn riêng về cái định vị L12 này tất nhiên là cái độ chuẩn xác của nó chỉ chênh lệch trong vòng từ 2 đến 5 mét thôi các bạn nhé Đấy, nó đã là hàng đời thấp rồi thì làm sao mà bằng được những dạng cao cấp ra pin của nó pin loại này chỉ được 1 đến 2 ngày thôi các bạn nhé bởi vì nó sao nó là dòng siêu nhỏ những dòng này các bạn đúc vào cặp sách này đúc vào túi sách này, rất là an toàn thoải mái các bạn nhé đây mã email ở trên à, <coughs> thân thiết bị này các bạn nhé tin đợi ờ, chúng ta gạt luôn cái sản phẩm này sang một bên đi và không để mất thời gian của bạn nữa cái mặt hàng hôm nay chúng ta cần quan tâm đó chính là một siêu phẩm mới về cái dòng định vị đây trên màn hình các bạn có thể thấy đây đó chính là con thiết bị định vị được gọi là cao cấp nhất hiện nay bởi vì sao thứ nhất là cao cấp về cái sự chuẩn xác chính xác về cái vị trí của cái thiết bị định vị này thứ hai là nó có thể giúp cho chúng ta chống nước được 100% chúng ta khi chúng ta đấy, đi xe máy gắn vào xe máy này gắn vào ô tô này hay là gắn vào những cái người khác đấy, ví dụ như là ướt này thì những cái thiết bị như là L12 này hay là những cái thiết bị L16s đời ờ, thấp hơn kia thì đảm bảo với các bạn là hỏng chắc chắn 100% còn cái phần thiết bị này các bạn để ngâm ở nước hàng tiếng đồng hồ khi các bạn cầm lên vẫn bật lên sử dụng như bình thường các bạn nhé đảm bảo 100% là sử dụng như bình thường luôn đấy thì đây đó chính là cái hộp đựng sản phẩm này các bạn này đây tên của nó là L19 ba sản phẩm là ML19 các bạn nhé các bạn nào bình thường các bạn à, gọi đến cửa hàng của tôi thì những cái dòng camera như là V99 Full HD 1080 thì cái 1080 tôi đã nhắc trước đó chính là cái hình ảnh thôi thì các bạn lại nói cho tôi là à, các bạn này tôi muốn mua camera 1080 thì tôi không biết là camera gì bởi vì 1080 là cửa hàng nhà tôi nguyên từ chất liệu 1080 Full HD đổ lên 2K 4K đều có hết các bạn nhé thì bây giờ bảo tôi gọi điện mua cái con 1080p à, tôi chả biết là mua con gì đấy thì nói trước với các bạn đấy mã sản phẩm ở video video tôi đọc mã sản phẩm lên cho bạn để các bạn chú ý đến để các bạn sử dụng thì cái định vị này đấy có một cái ông anh hay là ông anh thì bà chị mình đã sử dụng qua rồi về độ chuẩn xác Đấy, ví dụ như là vợ ờ, khi cặp vợ chồng mình ấy gọi là đi gọi là không chưa tin tưởng nhau đang ờ, nghi ngờ nhau về những cái mục đích xấu ví dụ như là à, ngoại tình như các kiểu ấy Đấy, thì các bạn phải để ý là những cái phần đấy là thứ nhất là chúng ta mua định vị này chúng ta phải đảm bảo được về cái chất lượng của cái sản phẩm và chúng ta phải tin tưởng được ở những cái cửa hàng nào uy tín đấy, không thì các bạn nơi khi các bạn mua ở những cửa hàng nào mất uy tín đó, thì người ta thường người ta bán cho các bạn xong rồi người ta cũng không bao giờ người ta hướng dẫn cho các bạn sử dụng bởi vì sao sản phẩm nhà người ta không sử dụng được thì người ta hướng dẫn kiểu gì thì lưu với các bạn đây ngay bây giờ tôi test hàng trực tiếp cho các bạn để các bạn thấy được về độ chuẩn xác của nó cũng như là vị trí của nó và những cái chức năng cao cấp ở trên con định vị này nha các bạn nhé đầu tiên này là chúng ta mở hộp sản phẩm ra mở sản phẩm ra đây là thiết bị L19 có nam châm đầy đủ hết nhé các bạn nhé nam châm thì có đầy đủ hết nên các bạn yên tâm này đó nam châm này cả nha đây nam châm này nam châm này là siêu dính luôn này các bạn này nhìn này Đấy, siêu dính nha các bạn dính vào mục như là xe cộ nước này đấy, rất là khó để đấy, rút ra để các bạn nhìn này đấy, cái độ đàn của nó cong một tớn bạn thấy này cái định vị này thì nó gọi là độ chuẩn xác nó 100 trăm và đi kèm theo nó là một dây đấy, cắm sạc này, dây cắm sạc này đấy các bạn nam châm siêu dính nha các bạn nhé dính vào xe cộ thì không bao giờ mà dứt ra được kẻ đi sóc hay là đi đấy, vào những hố sóc thì các bạn không thể nào mà có thể đánh bay được những cái uh, sản phẩm này nhé các bạn nhé thì đầu tiên là cần sử dụng sản phẩm này Đấy, thì tôi nói cho bạn luôn là pin của nó pin lên đến 3 ngày chống nước 100% định vị chuẩn xác 100% nghe lén gọi nghe lén trực tiếp gọi điện trực tiếp nhé bạn nhé lắp sim thì các bạn lắp sim vào khay sim này nhé các bạn nhìn tôi lắp sim này Ở nhiều bạn thì lắp sim lại không biết cách lắp sim khi mua hàng của tôi đây lắp sim này các bạn nhìn nhá Đấy, cái đầu này hướng về phía nam châm này các bạn bấm vào này Đấy, các bạn chọc vào đây các bạn cầm cái que này à, cầm cái uh, nhíp này các bạn chọc vào này nó kêu tách một cái là đã thành công còn bật thì các bạn sẽ giữ hai giây đây các bạn bật này giữ hai giây giữ hai giây này đấy, xong các bạn thả tay ra thả tay ra thì các bạn muốn biết được rằng đấy, đây các bạn nên chấm đỏ đã được hiện lên các bạn nhé các bạn muốn biết là cái định vị của chúng ta có đang bật hay không thì trên đầu này nhá nó sẽ có một cái uh, gọi là cái nút nguồn này các bạn bấm vào một lần này đấy, nếu mà nó nháy xanh thôi các bạn cứ bấm vào này đấy, nháy xanh là đang bật nhá nháy xanh là bạn đang bật còn khi mà các bấm vào nó không nháy gì thì là nó không bật này các bạn nhé đó nháy xanh là các bạn đây là chân sạc này chân sạc nó này sử dụng 3 ngày các bạn có thể liên kết được trực tiếp vào ổ cắm của ắc quy các bạn có thể liên kết được vào ổ ắc quy nhé các bạn nhé đây cắm chân sạc vào này đó đơn giản sử dụng sản phẩm này cực kỳ dễ ví dụ đây các bạn gắn vào xe máy ví dụ đây là cái phần à, ổ máy này các bạn gắn vào xe này rồi các bạn để ngang như này Đấy, làm sao mà rơi được làm sao rơi ra được các bạn nhé Đấy, đầu tiên các bạn sử dụng nó thì các bạn sẽ đây đầu tiên lắp sim đầy đủ hết nhá các bạn cầm vào điện thoại di động chúng ta loại này là chúng ta có thể định vị được xem được trên cái điện thoại di động của mình về dòng iPhone các bạn vào App Store còn tất cả các cái dòng khác như là Samsung, Oppo các bạn sẽ vào đây tải cho tôi một cái ứng dụng đó tính chính là Finmi Finmi là một cái dòng gọi là theo dõi cái định vị đấy các bạn bấm tải về các bạn nhé tải về đây là ba giao diện chính của nó này thứ nhất là phần à, đăng nhập thứ hai là phần đấy, chúng ta vào điều khiển thứ ba là bản đồ thế giới đấy, các bạn có thể xem được và khi chúng ta tải về rồi chúng ta không phải cài đặt cái gì cả chúng ta chỉ việc vào cái phần mềm Finmi này và chúng ta gõ cái mã số đây các bạn nhé gõ cái mã số này mã số ở trên à, thân thiết bị này các bạn nhé các bạn gõ đúng cái mã số này cho tôi Đấy, 358 này 358 5 1 1 1 2 9 0 3 8 9 4 8 và cái mật khẩu nó thì tôi à, xin giấu cái mật khẩu đi bởi vì khi à, các bạn nào mà mua hàng có lỡ là các bạn bị à, rơi mất sản phẩm thì tôi sẽ giữ bảo mật cái mật khẩu để cho các bạn các bạn nhé mật khẩu khi bạn mua hàng tôi sẽ cung cấp cho các bạn cái mật khẩu để các bạn đăng nhập các bạn nhé còn phần amap này chúng ta nên chọn google map bởi vì chúng ta đang ở việt nam việt nam thì chủ yếu là sử dụng google map các bạn nhé gọi bạn login này khi bạn login rồi đây để mình cài đặt này bật dịch vụ lên là ok nhá khi bạn bật lên này các bạn có thể thấy được đây trên đây nó đang hiện online đấy có đây là tên sản phẩm này SK5 38948 là năm số cuối cùng của nó thứ hai là đã hiện online online các bạn nhé còn à, phần thứ ba là nó đã hiện pin pin thì lên đến 75 phần trăm rồi nhé các bạn nhé 75 phần trăm pin thì các bạn sử dụng pin này rất là trâu luôn đầu tiên chúng ta muốn vào xem định vị chúng ta sẽ vào phần nip checking này nip checking đã cho phép cho thôi Đấy, lập tức nó sẽ báo cho chúng ta đang ở đường Nguyễn Xiển các bạn nhé đây các bạn phải zoom lên Đấy, các bạn zoom lên vị trí này đây vị trí của nó thì đảm bảo với các bạn là cái độ chuẩn xác của vị trí là 100% trăm các bạn nhé không hề có độ sai lệch nào cái định vị này cứ 15 giây nó di xét vị trí một lần kể cả chúng ta đang đi đường nó vẫn có thể theo dõi được vị trí của chúng ta thứ hai là chúng ta phải bật vệ tinh lên này bật được vệ tinh nhé bạn nhé xem rõ các ờ, khu nhà hay là ngóc ngách ngõ ngách đấy, chúng ta đi vào đấy, đều được xem được hết nhé bạn nhé đây đó chính là cái phần ờ, để chúng ta xem vệ tinh Đấy, vị trí chúng tôi này các bạn có thấy này trong cái chấm xanh cái mũi tên xanh này ở trong nó sẽ có một cái chấm xanh có nghĩa là chúng ta và cái định vị đang ở cùng một nơi lên là nó sẽ không báo cho chúng ta là đã di chuyển đi đâu còn lưu nữa các bạn này khi mà các bạn muốn tự động các bạn tìm đến vị trí của thiết bị khi mà thiết bị đi xa quá nó sẽ cho chúng ta tìm được đến một cái ờ, gọi là một cái đường đi gần nhất và nhanh nhất có thể đây, khi chúng ta bấm vào cái nút đỏ nhé cái mũi tên màu đỏ ở góc trái phía dưới màn hình này các bạn bấm vào lập tức nó chuyển sang Google Maps này nó chuyển sang Google Maps cho chúng ta đây các bạn bấm sang này. chuyển sang Google Maps này Đấy, để tôi bật lộ trình lại nhé đây này Đấy, các bạn thấy đây để tôi ờ, zoom to lên các bạn nhé đây các bạn chỉ việc bấm vào cái nút màu đỏ này là nó có thể đấy, hiện rõ được cái vị trí chúng ta khi chúng ta đang ở một cùng một vị trí thì người ta sẽ báo chúng ta là đến vị trí không xác định có nghĩa là chúng ta đang ở một vị trí giống nhau thì nó không thể nào mà có thể cho chúng ta biết được để tìm được cái đường đi nhé các bạn nhé thứ hai là chúng ta sẽ vào phần uh, history round là cái phần này là chúng ta có thể xem lại cái vị trí mà trong ngày hoặc là trong tuần hoặc là trong tháng ví dụ như là cái đoạn đường đi lại này tạm dừng ở đâu này các bạn muốn xem lại các bạn chỉ bấm vào xe này Đấy, nó sẽ hiện chúng ta những cái chấm đỏ này là đang ờ, ngày hôm nay chỉ đứng tại đây một điểm như các bạn nhé đây, một điểm ở đây thôi Đấy, chưa hề đi đâu có nghĩa là đi đến đâu nó sẽ chấm đỏ này chấm đỏ chấm đỏ đi theo các dòng đường Đấy, các bạn nhé đây nó định vị thì cái loại này các bạn yên tâm là định vị chuẩn xác 100% các bạn nhé yên tâm về cái dòng định vị này đây là xem lại lịch sử đi lại của chúng ta thứ ba là phần gel fancy này chúng ta sẽ bấm vào và chúng ta có thể khoanh tròn được chúng ta đánh dấu được cái phạm vi có nghĩa là đấy, đánh dấu cái phạm vi này có thể lên đến 4.000m khi mà nó đi quá khỏi cái vòng tròn chúng ta đánh, đã đánh dấu ấy thì lập tức nó sẽ báo về máy cho chúng ta là thiết bị đã đi ra khỏi vùng đấy thì chúng ta có thể bấm điện thoại lên và chúng ta theo dõi khi mà bấm chúng ta khoanh tròn vị trí nhá chỉ cần đi ra khỏi cái vòng tròn này lập tức nó sẽ báo về máy lên chúng ta ví dụ như là định vị một này không chúng ta xe vào xe vào nó sẽ hiện trên đây khi nào đi ra khỏi cái là nó sẽ báo cho chúng ta nhé các bạn nhá rất là đơn giản về cái dòng định vị này sử dụng nếu mà nghe lén thì các bạn chỉ việc gọi điện đấy, ví dụ đã lưu ý là các bạn mua thì lên sử dụng cho tôi là cái sim có cái mạng 4G căng để các bạn uh, cắm vào cái thiết bị này uh, số điện thoại thì các bạn không để lộ ra cho ai nhé bởi vì khi mà chúng ta sử dụng số điện thoại chỉ một mình chúng ta có thể biết được để chúng ta gọi điện trực tiếp vào cái sim trong cái thiết bị định vị này là nó tự động nó nghe máy và cho chúng ta nghe được những âm thanh trực tiếp ở phần thiết bị nhất trong cái phạm vi từ 1 đến 15 à, từ 10 đến 15 mét các bạn nhé thì vừa rồi tôi đã giới thiệu đến các bạn đó chính là cái chiếc định vị cao cấp nhất L19 mới nhất hiện nay cao cấp nhất hiện đại nhất các bạn sử dụng dòng định vị này đảm bảo với các bạn là nó sẽ giúp ích cho các bạn về những mục đích cá nhân riêng cho chúng ta đảm bảo chúng ta mua cái này chỉ có sự hài lòng chứ không có sự nào khác các bạn nhé thì bạn nào có nhu cầu cần được biết hay là biết thêm thông tin tư vấn thêm về sản phẩm các bạn gọi trực tiếp cho tôi qua số điện thoại 0983 77443 các bạn nhé 0983 773333 hay các bạn có thể kết bạn Zalo nhắn tin trực tiếp cho tôi tôi sẽ tư vấn cho tất cả các bạn về những cái dòng định vị camera siêu nhỏ hay là những cái thiết bị phát hiện máy nghe nén phát hiện máy phá sóng các bạn nhé Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của tôi